mình có một số cái vấn đề là rất mong được sự ờ, trợ giúp của các thầy cô để ờ, cái tài khoản Office 365 là được sử dụng vĩnh viễn thì ở đây mình đã đăng ký một cái tài khoản là à, đuôi là uh, ờ, onmicrosoft.com và được miễn phí là 6 tháng sau đó ở bên trường mình là có một cái website thế thì mình đã gán mình đã thêm DNS vào cái tài khoản này với đuôi của website đấy mình đã gắn cái cái website và cái tài khoản này đây kiểm tra cụ thể đấy ạ mình đã gắn DNS đây rồi thì được thông báo là tất cả các bản ghi DNS đều chính xác không thấy lỗi Thế tuy nhiên tuy nhiên khi kiểm tra trong cái phần thanh toán này phần đăng ký thì cái tài khoản của mình chỉ được sử dụng 6 tháng thế thì mình không hiểu là tại sao bởi vì theo mình được biết là tài khoản sau khi mình tạo một cái tài khoản miễn phí xong và mình gán DNS theo đúng hướng dẫn thì tài khoản Office 365 của mình sẽ chuyển thành là tài khoản được sử dụng bản là Office 365 A1 là miễn vĩnh viễn nhưng cũng mong là các thầy cô trợ giúp dạ, trân trọng cảm ơn